là hôm dạ. đó sinh nhật của anh ấy là em có làm à, bánh kem đi ờ, ăn để chúc mừng sinh nhật nhưng anh ví dụ là em ở đây gió lắm thổi không được nến đâu em ơi đi vào đây thổi nến <laughs> đi vào thổi nến nhưng mà thổi xong anh không ăn <laughs> anh lại ăn cái khác <laughs> trời sáng này thì thổi lên thì đâu có thú vị gì đâu thì phải có chỗ tối thì mới thổi lên được ờ. thì tôi em bảo là thôi thì cứ vô đại đây thì thổi lên thì có gì ạ mình cùng à, ăn sinh nhật chung lúc đấy này còn phải cái bánh kem này nọ vô vô đấy chỉ được có tiếng hơn tiếng này phải về rồi mà tâm lý anh bảo mới mà khó chịu lắm một tí thế đâu có được đáng là bao nhiêu đâu ngày xưa bầu đánh giấm thối kinh khủng trời ơi vô trong mà cái cái nhà cái cái nhà tắm ạ à mà bà làm năm quả trong đó mà hai vợ chồng em tắm chung thôi rồi em chết sạc luôn mà em muốn chui ra bà đâu cho chui đâu bà chốt chốt rồi bà căn cửa bà không cho cho em ra rồi em bảo trong đấy nó có nghĩa là nó không quay đi đâu được nó không bay đi được chết gần chết, chết luôn cái, cái không gian nó rất là nhỏ vâng không gian rất là nhỏ không bay đi đâu được bảo em bảo là thế này cái lần này chắc phải nhắc đến già với các đời các cháu thôi chứ không này sợ lắm à, <laughs> em tên là Nguyễn Sĩ Tài năm nay em 29 à, tuổi quê em ở cùng với cả quê chị Hồng Vân à Bắc Ninh hả dạ, dạ. <laughs> à, nghề nghiệp em là kinh doanh sản xuất và bán nguyên vật liệu khẩu trang luôn á nhưng mà bây giờ là em đang làm việc ở đâu đang làm việc ở quận Bình Tân Hồ Chí Minh đang... à vậy hả nên nói đầu tiên cho em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ và chào quý vị đang à, xem đài ạ à. em tên là Nguyễn Thị Thúy Hương ạ em năm nay 24 tuổi ạ này Hương quê 24 tuổi đúng không dạ Thúy Hường là chị biết rồi Đó là Thúy Cải, Thúy Hường là uh, Là quan họ Quan họ Bắc Ninh chúng tôi đấy à, Thúy dạ. Vân, Trên Thúy Cải quê hương của anh đi hỏi Đó Quê chị có bài hát mà quê núi sập em không có ta Ờ, à, không lẽ là trên quê hương núi sập ư <laughs> câu chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu từ đâu đầu tiên là vợ em á mẹ vợ em dẫn tới nhà em tới chơi thôi nhà em là sát nhà anh của chồng em mới biết là mẹ của chồng em với mẹ đẻ em là hàng xóm mới dẫn mẹ em sang để chơi để hàn huyên với cả bà cùng quê đó ờ. lần đầu tiên em gặp cô này thì em có ấn tượng gì không mới đầu em gặp thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều ừ. Ờ, sau rồi các ờ, bố mẹ rồi này anh bảo là thôi quen con bé đó được đấy thì hồi đó em cùng với em đi làm xây dựng thì em cũng ít tiếp xúc với lữ lắm em là em chở mẹ em qua nhà anh này thôi nhưng mà em vẫn tự tượng gì không dạ có wow. Vâng. em là ấn tượng luôn <laughs> ấn tượng không phải ấn tượng tốt trên cầu thang xuống mặc cái áo ba lỗ mà sao nó lại lủng lủng phải chỗ để mình <laughs> cười xong sau đó là em em cũng biết hai bên gia đình hoặc là, là hàng xóm nó treo rồi à. đi vâng. về rồi xong vài hôm thế đi sang qua nhà em thì nhà em làm nghề mà em à. làm ờ. nghề in vải à. cứ qua là cứ sấn vào tự đòi trải vải hỏi em làm này thế nào thì là à. làm cùng từ 8 giờ đến 12 giờ đêm ôi nhiệt tình quá vậy em đi, em ngày nào. em đi làm rồi xong tối về là em tối về cái là em tắm rửa xong ăn ăn ăn vụ ăn hàng xong em sang trải vải đến 12 giờ đêm xong sáng sau lại đi làm tiếp mưa cũng sang chứ không là làm không lương đúng, đúng rồi đấy có nghĩa là một tuần hình như 7 buổi là như em qua cứ có lâu lắm có việc nghỉ bận lắm thì em mới ở nhà thôi còn không hầu như là qua đủ bảy buổi luôn chủ nhật qua. là nghỉ là sáng ở nhà là sẽ lau dọn nhà cửa xong là chiều ăn cơm xong là chiều sang nhà em ăn ừ. làm xong là tối đến bữa tối lại chạy về nhà ăn cơm chạy ừ. nhà ăn cơm xong ăn cơm xong lại chạy sang nhà em làm có tiếp là ơi, đấy, nhiệt tình quá ăn cơm nhà mà vác tù vàng đóng là ông này đây hay đi chơi được nhiều không từ đầu năm đến giữa năm là cũng ít đi chơi lắm chị quen thằng độ bốn năm tháng mới được nắm tay chính xác là bao nhiêu lâu thì yêu yêu yêu nhau chính thức mà coi như là bố mẹ biết luôn tại vì ờ, cứ ngày nào anh cũng qua vậy á thì tình dần dần hai vợ chồng bắt đầu có tình cảm nó gọi là như một thói quen rồi Đúng dần không nào ngày nào em cũng thấy ảnh hết chứ đúng rồi ạ, hôm không? nào mà không sang ví dụ 8 giờ mới làm về đến nhà hôm nay em ơi hôm nay anh mệt quá ờ, chắc anh không sang em được đâu thì em sẽ nhắn tin là vâng sau em lại để điện thoại một chỗ em không nói gì hết ví dụ bình thường em nhắn tin á mọi hôm trả lời tấp lập lắm hôm nào mà khi em kêu mệt không sang được đâu nhắn tin là má không trả lời luôn thế mà là em phải mò sang thế là phải cô như bẩn cỡ nào cũng phải mò sang em nhắn tin tiếp mà không thèm trả lời luôn thế là xong là lại phải thôi sang phải nhớ lại lại sang ờ. nhưng mà đến là nhớ mới sang thì em đâu có làm gì đâu em cũng trả lời là vâng rồi thế ờ. là anh nhớ của anh sang anh thiệt chứ anh kêu ai bốn tháng đang ngỏ lời yêu được đâu hai ba tháng tháng sau đấy em bảo là bố mẹ em đem chầu cau sang luôn này thế nào các ờ, bố mẹ em á thì có ngày đến tận tháng 12 cơ mà tâm lý là bây giờ lâu quá lâu quá em chịu không nổi bởi không làm chịu nổi tại vì nó không cho nắm tay không nắm gần... chân nó lại bắt nhịn đúng không tháng 12 đến còn âm còn dương gần là sắp cuối... tháng 1 là mà vợ chồng em là đăng ký kết hôn đó à. Ờ. là vào 20 tháng 10 28 tháng 1 cưới là mới mới đưa vợ em về mà lúc đấy khó chịu tâm lý khó chịu lắm trời ơi đi mà bây giờ cứ căn giờ phải về khó chịu lắm không ờ, không những cái ngày quá. cuối là anh ấy tấn công rất là ác anh gọi điện hả em ơi hôm nay tối em có làm không thì em bảo là không em không có làm đâu hôm nay anh phải tăng ca rồi chắc anh không về được vâng anh tăng ca đi thế nghĩ thế nào đến lúc tối lại thôi bỏ tăng ca lại về nhà sợ em ở nhà rảnh rỗi thế là lại về chở em đi chơi đến lúc tổ chức đám cưới rồi là hai ờ. vợ chồng biết thiệp đi mời đám cưới là chồng em rất có duyên chồng em dẫn em đi mời bạn đi đám cưới nhưng mà vừa mời bạn xong ra cửa em ơi bé này ngày xưa thích anh đó làm dạ, một rồi cái là... không ạ à, em để ghim em để ghim đó cưới nhau về rồi hai vợ chồng đi ăn súp cua ở cái đường đó em ơi cái đường này đồ ăn ngon lắm ngày xưa con bé bạn học cái mày cái nó cũng thích anh đó ở ngay ờ. đây này ờ. trời ơi ăn hết lỗ luôn nhưng mà em ghim ờ. rồi giờ đi về đến nhà hai lần hai lần giờ lấy nhau về rồi anh ngày xưa anh thích cô đó hả một chứ không nó thích anh mà ừ thế thế anh anh có rủ nó đi đâu chơi chưa có đi uống nước không em là em em nói rất nhẹ nhàng em khơi em khơi cho hết khơi ra bằng hết lúc à. khơi hết rồi em mới xử à. ngày xưa dám đây này à em mới nhéo à. mới như thế này em mới lúc bắt đầu em moi này em moi rất nhỏ nhẹ thôi nhưng mà sau moi hết rồi em mới xử em mới xử lúc từ xử từ thì xử mặn vợ em cứ bảo là anh có cái gì ờ, xấu em hay thành thật khai hết đi ờ, ờ. <laughs> thế là em cũng thật thà em khai hết rồi <laughs> rồi bây giờ cưới nhau về rồi lâu lâu có bị hớ không à, thỉnh thoảng cứ gài gài chuyện cũ hôm nào mà chồng không có việc gì ông bắt đầu có tật mê gái, gái. ông ấy có tật mê gái, gái. là gái đẹp mới đi qua là kiểu gì kiểu gì cũng phải nhòm phát à. kiểu gì cũng phải nhìn phát à, em nên là có... em quen rồi bây giờ là cứ gái đẹp ủa anh ơi gái đẹp kìa kìa gái đẹp kìa là em chỉ cho nhìn luôn à, biết là giờ à, không dám nhìn thôi nói chung là ông sợ chỉ em nhìn xong lại còn cấu em nữa chứ <laughs> hai em coi như là cưới nhau được uh, tính mà hai năm hai năm sáu tháng và cái đêm tân hôn là rất là đặc biệt đúng không vì á cô này là rất khó anh nghĩ là chắc các bạn là để dành cho đến đêm tân hôn đúng không không, dạ không để dành thì thực tế là không với hôm sinh nhật của em nào vợ chồng em đã trước đấy rồi là hôm đó em bị rủ trước, trước năm mấy tháng Ờ, khoảng hơn 2 tháng là hôm dạ. đó sinh nhật của anh ấy là em có làm à, bánh kem đi ờ, ăn để chúc mừng sinh nhật nhưng anh có ừ. dụ là em ơi ở đây gió lắm thổi không được nến đâu em ơi đi vào đây thổi nến <laughs> đi vào thổi nến nhưng mà thổi xong anh không ăn <laughs> anh lại ăn cái khác <laughs> sinh nhật hai đứa thôi à, em bảo là ở ngoài này thì bây giờ trời sáng này thì thổi lên thì đâu có thú vị gì đâu thì phải có chỗ tối thì mới thổi lên được à. thì tôi em bảo là thôi thì cứ vô đại đây thì thổi lên thì có gì mà mình cùng à, ăn sinh nhật chung thì hồi đó là thứ nhất là bố mẹ em cũng thứ nhất là đem chầu cau qua rồi nên là cũng hỏi rồi nên là cũng không phải là mình quen biết thông thường thôi ừ. nên là lúc đấy là bánh kem thì cứ chọi nhau xong rồi nó cùng có ăn bánh kem đâu toàn ăn theo cuối cùng lãng mạn quá còn gì nhưng nữa mà, nhưng mà khó chịu lắm chị ơi sao sao khó chịu ơi. tại vì có ờ, được có em rất là khó em chỉ cho đi giờ đi chơi đến 10 Cô rưỡi à, 10 rưỡi 11 giờ là phải trở về đến nhà đấy. lúc đấy này còn phải cái bánh kem này nọ rô rô đấy chỉ được có tiếng hơn tiếng này phải về rồi mà tâm lý anh bảo mới mà khó chịu lắm một tí thế đâu có được đáng là bao nhiêu đâu <laughs> vợ chồng em mà phải chờ đến tới hôm tân hôn là mới được về về chung với nhau ừ. là là là đến hôm đấy mà có mấy hôm là vợ chồng em làm gãy cái thang giường Được <laughs> không Mấy hôm, dạ. mấy, hôm, mấy Có nghĩa là lúc mua về giường về thì em là để đến đêm, đêm tôn hôn nhưng mà mấy hôm sau em phát hiện ra là gãy thang giường rồi mà không biết là gãy lúc nào. <laughs> gãy mà vâng. đến nỗi hai vợ chồng sợ quá phải đợi bố mẹ sợ chồng phải... đi đâu không có nhà mới mới dám đem đi dục. đem đi đem đi dục chứ không sợ sợ lúc đấy em hiện ra thì xấu hổ lắm. Thế là phải giấu. <laughs> đấy là em nhịn biết bao nhiêu ngày tháng rồi đấy Chùa trước đi thì đâu có thời gian mấy đâu chế mà đúng không chế lắm anh này đi đi chơi với em là đi lừa đường là lựa toàn những chỗ nào sóc để đi vào thôi à. lựa sóc xong rồi để đi để xe nổ xăm sóc để chờ mà ờ, xe ờ. có một cái tật là xe mà đi mà gần hết xăng là không bao chịu đổ đi qua cây xăng nhưng chơi cái xăng này nhỏ phải đi tiếp đi tiếp luôn này ôi quên không đổ xăng rồi đi qua mà may sao mà chúng em quen nhau một năm mà xe đi lúc nào đi cũng trong tình trạng hết xăng mà may là chưa bao giờ phải dắt bộ em ừ. toàn dọa là nếu mà phải dắt bộ là em ngồi trên xe mà anh đẩy đó <laughs> thôi bây giờ là sẵn đây nói luôn tật xấu đi từ lúc cưới về tới bây giờ là anh ấy bao nhiêu tật xấu lòi ra ngày xưa là chiều chuộng em nhiều hơn ừ quan tâm nhiều hơn đi chơi đúng không dạ. bây giờ bớt chiều chiều bớt lại rồi giờ thì... bây giờ cũng bớt chiều lại rồi à. à. tại vì bây giờ là chúng em mở nghề ra nào cũng nu vô công việc lắm cũng không có thời gian chả thế ừ. ờ, áp lực đè lên chồng em thì chồng em lại em lại có con nhỏ thì nhiều khi thành ra hai vợ chồng hay cãi nhau thời gian này vợ chồng em mở cái xưởng thêu em vừa buôn bán khẩu trang uh, nguyên vật liệu em lại còn có một xưởng uh, thêu lụa quần áo trẻ em nữa người lớn nữa vậy cũng không phải là tật xấu có mê, mê game không ừ có mê cái gì ngoài vợ không hay ghen hay ghen trời ơi ví dụ như em mà đi ra ngoài nô nô em có bộ đồ mới hoặc là em trang điểm một tí là đi ra ngoài là em em đi đâu vậy em đi một mình hả đi ra ngoài không có được nhìn người khác nha không được nhìn thằng khác nha lúc nào vợ đi ra ngoài cũng đe câu là không có được nhìn thằng khác nha em chỉ trêu là đi ra ngoài có chồng mới được mặc váy ngắn em mà đi ngắn. một mình là không cho em mặc váy phải mặc quần phải mặc áo ờ, khoác à, mà có chồng thì được có chồng ờ. thì mặc cái gì cũng được đi đâu cũng muốn rủ vợ theo hết em đi đâu là hai hai vợ chồng cũng tắm chồng em tắm còn tắm chung rất là dạ, dạ. hay giận hay ngày xưa hai vợ chồng mới lấy nhau về mà em ở nhà thì em tắm trước đi về hỏi em tắm chưa em tắm rồi thế là giận dỗi giận vô cớ và liền ừ. giận giận luôn ừ. rồi ờ, ở nhà có chăm con không có chăm con nhưng anh có cái tật anh hay cắn lắm ngày xưa em hay cắn anh bây giờ lấy nhau về em không cắn nữa bây giờ anh chuyển ra anh cắn em anh cắn em xong anh cắn con mà đến nỗi con nó sợ nó không muốn chơi với anh luôn á em hay me mông nuôi con vào mông hết thấy mông cưng quá là cứ về là cứ thích cắn mông không à không có cắn mông con mà mẻ răng luôn á thật à. sự mà nói á <laughs> rồi em muốn thay chồng em thay đổi cái gì không em ờ, muốn ờ, chồng em lãng ờ, mạn hơn một xíu ừ. chiều em hơn một xíu Chị và giống như hồi xưa phải không dạ thỉnh thoảng thì em muốn thay đổi chồng em là ít bớt chơi game lại tại vì ừ. bé nhà em đang trong cái tầm tuổi mà nó học hỏi nó quan sát nó mấy nó, tuổi nó được gần được 2 tuổi ạ hai vợ chồng cùng chỉ bảo con cùng dạy con thì nó sẽ uh, có cái tình cảm với ba ừ. nhiều hơn Thấm thay vì ba dọa đó. cắn nó thì ba hay dạy nó nhiều hơn ba dọa cắn là nó chạy đi mất tiêu chứ nó không có gần ba rồi giờ tới em đó thì cô đâu? ấy có tật xấu gì vợ em này tật xấu trước thì bát đũa là tinh tươm lắm lâu ngày sinh ra cái tật là chén bát là toàn để đến hôm sau mới rửa bát đũa rồi quần áo thì ví dụ như là giặt xong thì hôm nay giặt mai mới phơi à, em đánh giá là bọn em là chăm con cẩn thận còn gì nữa không chú đáo rồi ngày xưa bầu đánh giấm thối kinh khủng trời vô trong vào cái cái nhà cái cái nhà tắm ạ à. mà bà làm năm quả trong đó mà hai vợ chồng em tắm chung thôi rồi em chết sặc luôn mà em muốn chui ra bà đâu cho chui đâu bà chốt chốt rồi bà căn cửa bà không cho cho em ra cho em ở ngoài trong đấy là có nghĩa là nó không quay đi đâu được nó không bay gần đi được chết gần chết, chết mà, vâng. cái, không gian nó rất là nhỏ vâng không gian rất là nhỏ không bay đi đâu được bảo em bảo là thế này cái lần này chắc phải nhắc đến già đấy các đời các cháu thôi chứ không này sợ lắm rồi giờ nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì em chỉ mong muốn là ờ, vợ em này là uh, uh, nhất là yêu thương chồng nhiều hơn mới lại à, mới à, lại bát đũa thì ăn xong thì rửa liền à. quần áo thì phơi liền thế thôi nghĩa là làm còn, gì là làm hết luôn làm hết không luôn, để không, không để dành không để dành việc à. thế thôi còn à, mọi thứ thì nói chung là em tật xấu khác thì em cũng chịu được kể cả vấn đề mà mà thả bom này em thả cũng bom quen được ừ, không phải giờ chịu thôi quen chịu thả bom thì không sửa được coi ờ, như cái đó cơn lên mà không bây giờ em bớt lại rồi bây giờ em em không nữa mà bây giờ thành chồng em có lay đó, em à, lay. em với con em là đang nằm trong phòng cùng chồng em xong rồi đắp chăn mà chồng em đã thả nhưng mà thả xịt xong rồi hãy tức là một hãy. cái là bom bi cái bom b 52 nói chung là bom nào cũng là bom sợ quá không nói nghe nè chắc là em mệt cái gì em mới không có phơi liền hay là hay là rửa chén đúng không ờ, dạ là con gái con nhỏ là đảm lắm nhớ hôm mà cho con đi ngủ xong cái em mệt của em nằm ngủ mất tiêu không biết luôn á ừ. là thành ra công việc này để sáng sớm hôm sau là khi mà chồng em với con em vẫn còn ngủ này em sẽ xuống em dọn thì ừ. chồng em là không muốn là sáng sớm xuống dọn là chồng à. em là à. muốn là phải dọn ngay để sáng hôm sau thì ví dụ cả nhà cũng hai hai vợ chồng cùng dậy á thì sáng sớm mới này em xuống dọn thì còn chồng mới ở con thì chồng ngủ dậy không thấy vợ thì khó chịu đúng Đấy. không có có cái tật nữa là ngủ lúc nào cũng bắt em phải gác gác mới ngủ được còn à. em mà không gác là không ngủ được thành thành ra là một năm cho hai năm trời là thành ra tạo cho em cái thói quen là bây giờ hai vợ chồng mà có cự lộn cãi nhau á mà đêm em không gác này em ngủ không ngon em cứ quay ra quay vào quay ra vào một ông này thì ngày ngày ngủ, ngủ luôn ông này ngủ luôn ờ. ờ. nhưng mà <laughs> nhưng em thì lại em thì lại không gác không chịu được nữa rồi bây <laughs> giờ dạ, em, thành bây giờ em, em quen không rồi được. có nghĩa là em chỉ thích vợ em gác thôi có nghĩa là hai vợ chồng ngủ là phải gác hoặc ôm Ủa nhau em nhưng mà được. con em là nó ngủ riêng hay là ngủ chung con em ngủ chung với hai vợ ngủ chồng chung luôn. coi nào em gác lộn qua nó không dạ không ạ bé là nằm một nửa giường còn hai vợ chồng nhiều khi Đó, em nằm gì xong dạ. em đẩy chồng em ra xuống đất luôn <laughs> vợ nó mệt quá thì thôi mình dốn cho vợ chồng em rửa xong em vẫn em... phải rửa lại à nên là thôi <laughs> <laughs> để để luôn đi còn đồ thì không phơi nó bị hôi giặt dạ. nó không có thơm dạ. vậy thôi dạ. cái đồ quần áo thì là chỉ có hại cho mình thôi có là mai nó không có thơm thôi dạ. Ừ. còn chén đũa thì rốn được thì rốn giải quyết luôn dạ. gớm cả đêm ông ấy dạ. lên ông la ông liếm sợ <laughs> lắm dạ đúng không dạ ừ, thế thôi qua à, chương trình chồng... thì vợ chồng em cũng muốn ờ, gửi lời ờ, cảm ơn đến bố mẹ hai bên khi mà vợ chồng con mới lấy nhau thì ờ, cũng có cháu sớm nên là cũng có nhiều cái hay bị lục đục hai vợ chồng hay cãi nhau thì khiến bố mẹ cũng hơi buồn và vất vả thì vợ chồng con cũng xin lỗi bố mẹ và sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn và để chăm cháu tốt hơn là hai vợ chồng hạnh phúc để bố mẹ không phải no nắng con muốn thông qua chương trình con gửi lời cảm ơn À, người mẹ đã sinh ra con con ờ, yêu thương mẹ nhiều lắm à, con à, chỉ muốn nói với điều một điều là mẹ ơi con mãi mãi vẫn là con là con ngoan của mẹ con không phải để cho mẹ suy nghĩ nhiều về con à. <laughs> trời cảm ơn tụi em cảm nhiều ơn nha. em dạ, nhiều chúc tụi em hạnh phúc hoài nhé dạ.